Để em hỏi em một câu cuối này là nếu <laughs> giữa em với mèo anh chọn ai? <laughs> Giữa em với mèo anh chọn ai? <laughs> em sợ mèo nhưng mà em thích chó lắm oh yeah. Em sợ mèo nhưng mà em thích chó lắm à, Em nghĩ là đầu tiên thì chắc là phải khen trước thôi dễ thương quá và em thấy bạn là một người rất là biết quan tâm tới bản thân thông qua cái bộ móng này chị nói là đã thấy chị quan tâm rồi đó bạn là idol của em bạn là idol của em ô phải không phải không em ngại tán gái lắm em không biết tán gái nhưng phải là ngại tự nhiên vào một buổi sáng đẹp trời em nhắn tin cho bạn ấy là mình dừng lại anh cũng không hiểu lý do tại sao đến tận bây giờ à, và bật mí thêm nhé nhà anh có mở một quán cà phê một quán cà phê nhỏ hơi à, xinh xinh một tí nên nếu mà có cơ hội thì chắc chắn là anh sẽ mời em qua anh sẽ đích thân vào bếp và làm mang cho em đi à, sinh tố hay nước ép cực kỳ thì và nếu mà em thích nữa thì anh sẽ sẵn sàng làm cho em những cái bánh Kính thưa quý vị, tại phiên bản Idol mỗi số sẽ có một nhân vật chính là một idol đang độc thân và muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Họ sẽ được kết nối với hai ứng cử viên và những ứng cử viên này đều có những ưu điểm riêng biệt, hứa hẹn sẽ cạnh tranh công bằng để chiếm lấy trái tim của idol. Dạ, và với phiên bản đặc biệt lần này, quý vị khán giả hãy tham gia ngay community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia hai mini game. Dạ, dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng mỗi tuần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 năm khán giả may mắn có đáp án chính xác nhất và sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được một giải đặc biệt trị giá 4 triệu đồng và 4 triệu đồng này sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức và 4 giải khuyến khích mỗi giải sẽ là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng Mini game thứ hai, hãy dự đoán cặp đôi vào vòng gặp mặt và họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không có bao nhiêu người à, có đáp án bình chọn giống như bạn và năm khán giả lựa chọn chính xác và dự đoán số người trúng với đáp án của mình gần nhất thì sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá là 2 triệu đồng tiền mặt được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức và bốn giải khuyến khích mỗi giải là một thẻ cào điện thoại trị giá là 500.000 đồng. À, chương trình ghép đôi thần tốc online được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media.